ôi rồi anh em xem đuôi kìa nolak ular kondisinya mak 你走吗？ em gỗ quá nhưng mà mất rồi ai chà con này con này xuống là dính câu tử luôn này đấy nhảy nào ừ. chơi ôi rồi xong ok nha anh em